Ok. Ok oh, cái gì Reggie ấy? nào này Check detail Kìa, yeah, đéo có gì luôn Ok Đây rồi tiếng to phết ổn phết nhỉ tiếp tục đi ai nào Yeah. delay thế nhỉ? Alo my check Tiếng nhạc có bị to quá không? Có áp tiếng mic không ta? Lâu không stream này setup hơi linh tinh một tí tìm game lâu vãi cả đái ạ à. Ôi giời ơi Lẹ lẹ lên coi Bird Star 92 Có mấy khu mà mình chưa đi Đây rồi Och Ready? Ah, beautiful, unspoiled Stopan. <sighs> Feels like home. Hey, we're here for the little robot. Stay focused. Okay. This one doesn't know what we're talking about. Let's ask someone else. Uầy, đẩy mấy quả này xuống Any hòm. reward is nice. Hmm. Gotta start somewhere. info on the little robot. Someone must have seen her. Well, that's... I think... Locked. Around here, that makes sense. But someone's gotta have the key. Ah, I'm saving this for my next up, so she is outside. Probably in pieces. If we want to leave, Đi đường vòng rồi This Freddy fellow has it. Let's go find him. Ah, more would be nice. Port hmm. space is just full of surprises. It's a start. Má mày tìm hòm dễ vậy Ờ Sẽ là thế đéo nào Vừa chạy từ bên này qua mà à, Ở đây À, uh, what did he say? Đấy, chạy qua, sao nhìn thấy nhỉ? That's us. Just kidding, he didn't say that. He says if we power up the shuttle thruster so he can grill his sausages, oh, yeah. Xong rồi. he'll give us a camp key. Nói chuyện mấy câu sausages? đã đi tìm cửa He's a man of simple pleasures, elemental needs. I À, bây giờ phải phải phải đi lấy uh, pin. đi tìm pin scrap ice for battery Lấy đâu ta? Này quay trở về chỗ ban đầu rồi Search the scrap Pillet Đây à? Đây rồi That is not a battery. à đây, đây, đây, đây. Mấy chỗ mình còn chưa nổ cơ. Who designed these things? Đây rồi, quái đây rồi. Mình tưởng là nó dễ dàng qua màn thế. Nhưng mà điếu phải Cái gì đéo đâu Nổ hết chỗ này à Battery doesn't have much juice okay. Đây rồi. <laughs> Should be enough for a couple of sausages. Lấy về chỗ kia. Tưởng lấy lên chỗ cửa này lắp. Đéo có nhạc cả à nhỉ Nhạc đâu Xin 500 nhạc coi à, Tiếng này nhỏ xuống một xíu Phải bắn hơi kêu hơi to What did he say? time. You gonna share? We don't get sausages, but we got the key. Oh, cửa thoát ở đây luôn à? Pick up. À, cái cái um, cái cạc để mở cửa. đây bây giờ phải đánh nhau nè <laughs> Now we see the real Stopan. Ah, do we have to? Starting to act. We can do some sightseeing here. Pretty sparks. The real Stopan is filled with hellfire? Actually, Tangoon cracked open the planet to dump waste into the lava. I hope it wasn't Ho Jin's decision. Maybe, maybe not. Let's find Ellington. Let's get to know each other. Whoa, look out! Well, guess we're going this way. Kìa, đi đồng vòng à? Cái kia đổ a cai rồi. get to know each other. Annihilate. I deserve it. It all spent. Okay. đôi song đao luôn Ngon Mình tìm mãi Đi về nhà thay đồ này Tìm mãi đưa đôi song đao I'm saving this for my next upgrade Who designed these things? On If your engineer could see you now. Rest in pieces, chém lại có điện nhỉ? Trước chơi chém nhưng không có điện mà. Đây rồi. Kìa. Those two won't give us the key unless we build a turret a machine guns, and a power source. Hey, wouldn't it be convenient if we found those in the scrap piles? Like, super convenient. Right. Huh? Found the minigun. Ui, mẹ quả quả gì to dữ vậy 17 trên 19 từ thiếu hai dương thiếu hai dương nữa à lắp vào nhau lắp vào nhau lắp vào nhau rồi pick up nghe vào đây tiếp à đặt thành cái trụ thủ Bây phải phải đem cái trụ ở đây à? Now Thôi luôn. Có một cái cạc. Mà đừng cửa đúng không? Đây phải đi tiếp. Unidentified enemy incoming. Oh, oh, here we go. I got it. Is this it? i will use you for parts. chưa Đó Không Phải để ý Rappers weren't kidding about this being a tough neighborhood Wish we had a way to slow that thing down a little Perhaps diplomacy. Wait. Let's get to know each other. Nói. Annihilated. They'll use you for parts. Whoa. Big meteor. Dick Fink sent you to find me. Team, uh... No faith in me at all. What the? Yeah, Fink sent us. Uh, where are you? I was scavenging for parts. Heard who? Sarah from... <laughs> I will trigger the data transfer and 50 mấy giây là sao? Ôi, biểu tượng gì đây nhỉ? Sao mình không nhặt được ta? Well, we may find something to help us fight in the scrap piles. Cái kia sẽ nổ à? Đây this engine works. Just needs power. Yeah. Gắn vào đây à? Mercury Cup. Cái này lại là cái trụ vừa nãy mà hả? boy. Who okay. designed these things? Bad bot! What's sao nữa? Chết mày Too bad for your pain sensitive function. Will use you for parts. But for you, your pain sensors are functional. Oh, here we go. I got you. Game free bạn ơi. Ở trên Epic tải đi, Sway Pump. Don't get cooling on my boots. I'm already looking for something we can use. Ô, giờ hôm nay thứ bảy mà <laughs> vẫn đang đi làm à? Lại à, chơi luôn cho nó nóng. Ô, oh, defensive rồi. Đây đây đây, súng súng súng tiếp, súng tiếp, súng tiếp là defensive rồi thiếu thiếu thiếu thiếu thiếu thiếu đi lục lục đống rác để lấy uh, bộ phận thép súng ạ à. Uh, anybody okay. seen those before? Don't get coolant on my boots kéo thì đã thủ được ta Có party rồi họ thủ được Đúng vãi nồi Interesting odds thế hả? Đông vãi cả cướp. ở à đây, trưởng mà. Mấy bòi quật mà ngon ngay. That was satisfying. Có hỏng à? nó đéo bắn nhỉ rồi Tao mới à Ellington, did you forget to mention these? rồi, vừa nãy nói cho mình thời gian để mình chuẩn bị setup súng ống các kiểu. Are. tại cái máy này không chạy nhỉ dễ mà nhỉ Khó lắm Không ải rồi Hình như mình ăn thiếu hòm phải hai hòm nữa chưa ăn mình đang dùng phạm vi kiếm đơn cầm đôi song đao này chắc chém nhanh hơn quê hơn check đồ check đồ Xôi ôi Đây là con đao Tôi hắn hơn thấy rồi có bốn lá grab gì đây crafting with fing whip nít là nhẹn hai skill ram hay dùng uh, skill lên level 4 này à? Đó. 7 mới cộng được chiêu này. Hitter. Uầy, được tê nhở. À, sử dụng kiếm đơn mới mới mới dùng được à? Không đau không dùng kiếm. <coughs> Rồi, có một con đấy à, mình đối với 4 level đối với 5 rồi Streamline that cho clip size 3% độ extra tăng thêm 3% ấy à tạ nè. À? Deep mạng dạ. vì cận chiến tăng năm chơi chủ yếu dùng súng tăng ít đạn trước đi trên New Heroes thế từ cây con lợn này em nào selected rồi à đồ dùng chung à chung con này dùng rồi thì con trước mình có đống súng đấy thì mình hủy đi Bức. Ờ, oh, thử đánh con heo này xem mà có ấy chứ nhỉ cái ngoại hình thôi có thông số nhân vật à giống nhau à ngoại hình thôi à cũng giống cộng giống nhau mà cái cây skill là cộng giống nhau mà rồi này Lợn này mình tiêu theo đường tăng cơ cho châu bò nhở Đường này Mắc máu Ok luôn Cơ chơi cận chiến à, Con này lướt được À Cách Con này không phải lướt như con kia Con này chỉ là tăng tốc thôi cái lướt nó ảo diệu hơn này này là tăng tốc tóc view trưởng của con này mà ấy à đúng chuẩn đánh cận chiến luôn này hợp lý bây giờ hết mẹ nhiệm vụ rồi à 15 cấp 5 sức mạnh ba mươi có ba bao mười được cấp cũng được vào là giống nhau đưa lên uh, cấp trên chưa dùng được Yeah! súng này Tìm trợ lực quá Mình thấy hầu như thằng nào cũng chơi con này nhỉ Con Con lướt này Yeah. Party luôn Level 10 luôn rồi Level 1 Rồi ok Ngon luôn Đi Let's go Uầy thằng này có mẹ đôi súng ấy luôn ạ à, Đôi súng lục luôn ạ à. Đỉnh thực sự Oh look Something new áo ui súng nó bắn nhở phê vãi đái luôn uầy đôi súng lục nó dí kìa nó cực cứt uầy con mình tự chạy nhanh đái luôn trời ơi đỉnh vãi đái nó hơi tốn giáp Don't tell Duke, he gets jealous. Bọn mình chém cũng nhanh luôn á chém nhanh con, con lướt lướt kìa chứng tỏ con này chuyên cận chiến thôi mà vào đánh cận chiến hơi đúng ta Just when you think you've seen everything. Don't look like much. Trời ơi thả bom À dạ, mình vâng. phải vào gần thả bom thôi mình chạy ra Hợp lý Đi vào thả bom Đúng xác luôn Đấy rồi Đó Sát That's how you do it. That's how wow. it's done. Cùi vãi nhìn xuống nó kìa. Ui ôi bắn. Chả đã. Về vãi cả đái á. This planet's got some surprises. Mình cùi bắp vãi cả đái. Who the hell are you? Người ta lại một người khác, lại một một. Oh, now this I can use. Thích thế nhở? Quay đạn nảy luôn ạ Dã man thật Đạn mình ngắm tường đạn nó bắn nảy luôn Đỉnh thực sự Easy come, easy go I'm saving you, tyrant bắn nảy luôn nhỉ Có tường nảy đánh cả đái luôn nhỉ Đỉnh thực sự Bao giờ mình mới có chế được Súng tiền nhỉ bọn này nó xin nhê gì cả làm bé tí luôn That's a nice thả bom thôi thả bom no match tăng cơ tăng cơ số 1 Thanks! Have we seen these before? I deserve mẹ đi thằng kia tí toàn máu có để ý chết đây con kia không mất tí máu nào Cái này là à, rơi con lướt này chỉ có mất giáp thôi Trường lợn này mất nhiều máu vãi Tưởng mẹ tanh tơ luôn ah, If your engineer could phê và cái nồi thì không biết là mình sẽ phải có bao nhiêu tỷ phê trong game này That's a nice Phê luôn Đi nào, let's go Oh, look. Đấy dạ. it's the welcome committee. tiên này Just when you think you've seen everything. I'll take it. Robot go boom! Mất máu tốc ờ, đội không nhỉ? Anybody know what that thing is? Việt Nam nào đâu Shut down Oh, shut down Ok, chạy chậm ấy Mình chạy trâu vãi nồi Oh, look! Something new. Oh, boy. You just know that thing had some power. Thôi, thả chi tôi. Your engineer uh, could see. Uh, this planet's got some ah. surprises. The end. Có chìa khóa phát. Tôi chết lặng luôn. Lướt lướt này mạnh thật sự rồi. Đi bên này mà. Ờ, được được luôn này khóa đi khóa đi dùng trường khóa chưa bao ôi nổ phát nhỉ trăm man một ngàn nổ phát thật tí bay hết ra của mình luôn có trong game rồi đốt cột điện vậy cái trưởng thả bom mạnh chúng quá yếu You want a piece of this? Who the hell are you? I wonder if there's any more phát thải đi con bắn nhau à oh, shut down. À hình như ờ, đi ải không có làm nhiệm vụ thì sẽ được đi cùng nhau à? Ý. Ui lần đầu tiên được mở hôm nay luôn. Bắt lâu vậy bay. Đây rồi. Roma Ốc lọ thân đánh gần rồi bắn sọ rồi Hợp lý nhất gì trông lè xanh lẹt này Thằng này LV43 rồi ạ Cầy kinh ra đái LV38 LV1 LV59 luôn ạ Cả đái đây này thằng Giống tên à Giấu tên được Tên level 10 Đôi súng VIP vãi trưởng piggyback. chết Đó Chết được Ôi con này À đi cả Anh làm nó quái là Rể ra Đi Tổ của nó nó đánh luôn này Hợp lý nhỉ Don't tell him. He gets jealous. biết con heo này nên chơi chơi, kiểu gì. là nên kiểu tanh chém áp tụt hơi trâu. Tụt hơi nhiều. Should have brought more friends. This planet's got some surprises. kê mấy con vớ va vẩn ăn game hey, we seen these before now it gets interesting Hey, have we seen these before? <laughs> Anyone want to join me? chém đệ tao đâu có mất máu đâu nhỉ lướt ra ngoài có một người nổi máu mà nice oh, Oj, oj. Vilket tur. Oj. Now here's a fair fight. I got this. Showing up. I'm Ja, wer die da theo cái điểm ra Hey, have we seen these before? À, đưa con trở đến để thợ ra sửa Oi. tin can! Look! A new thing! thể chạy câu giờ đợi thả bom đâu chúng yếu quá LV2, LV3 Ui Làm phát lên hai LV luôn ok cộng điểm trước đi nhỉ bốn mới được cộng kia cộng ít tam nào speed không cần con này chạy trâu sẵn rồi tăng luôn nhiệm vụ cái lv năm. Cái này là cái gì đây Được được cái gì đó Hot Gold Ơi xây đi Bắn chán bó mẹ Cùi bắp đúng không Này sấy cụ bắp Bán luôn Búa ờ, trâu à, Đất Kiếm Kiếm với tôi này Kiếm với tôi này Amsterdam. Nhẹn đi. Amsterdam 5%. Tiến nào. Được. Đi quốc. Còn tách. Ok. vẽ à Well software hormone năm năm phần nhận được à hợp lý đi ải này luôn bài của nó rồi Uầy, party đông người vậy Ready ready ready Thôi, party đủ 4 luôn ạ à. Toàn lơ với ba mấy Lơ với ba Rồi hai con heo một con dế cười này con This planet's Nó giật lan luôn ạ. À. Tỉnh vậy. này mình đi theo mẹ à, đánh liếm nó nó đánh giờ với ba mình chỉ đi theo bọn chú liếm thôi No, you, you are... Nổ bay nửa giáp luôn Mình thả bom rồi thằng kia bay nửa giáp Hay là quái đánh nó nhỉ Ô, mình vừa được úp cái đéo này đấy <laughs> lên tiến lên đằng trên đấy chứ đằng boss chứ mấy người anh em Hey, have we seen these before? Ủa bom mình mạnh đấy chứ Có đùa Bom của mạnh đấy chứ Nửa cây luôn Ê, party bắn nhau này mới phê I minh mình hơi buồn cái này thêm Don't look like much. I deserve Maybe most distant monster. À, giờ băng qua slow motion luôn Start. bắn bọn này mới đôi cục điện còn đi theo bám bọn này luôn bám bọn này đầy máu hết các kiểu mỗi mình mất máu ạ à. hiểu kiểu gì ba quá đó là tranh lệch đẳng cấp đó thực sự là tranh lệch đẳng cấp level ba ba ba I'll smash you into the dust! Do I have to do everything around here? Con là đi mở hòm Con lợn này không vui mấy nhỉ Trông hơi a đuổi Tại mình cộng điểm ở này nó hơi a đuổi nhỉ Lên tí kinh nghiệm nào là thế đéo nào đường 60 kim cương muốn ở áp chơi Cây ăn rồi Đây là shop bán đồ lợn à Tất cả mọi người Recommend Power Level 24 Mình cũng 13 Chơi Chơi chơi chơi quả Vượt cấp này Đỡ được Toàn nhiệm vụ toàn cho chơi quả vượt cấp này Đỡ vừa mở được cái gì ta đồ sóc lọ mà đúng không lọ đúng không tóc rồi red cạc red súng lên tinh găn này cutting gun à hyper Được Con heo nó phải chơi này Ôi, đây, đây, đây, đây, đây Cạc mất cái lục phải cầm nó tông flat ăn cạc mà ở đây có cơ nhỉ kiếm một cái xem nào trời ơi sáu nòng quá đỉnh quân được cái giáo này Ôi Ơ kìa thiếu quá đỉnh What? Liệu ba năm ạ sáu năm đấy năm xin power level đây suốt này à, con này toàn chơi cái ổ cay này nhở ổ này vip nhất à chưa được thử súng máy bắn nó có phê không xịn vậy choàng các kiểu luôn ạ à. Trời lâu thế Ôi, ta đây rồi tiên trước bắt đầu quay máu thế nhở Nhớ mất lại một cây, nửa cây máu rồi Lên solo cầm súng này người rồi Don't tell Duke. He gets jealous. Kick rocks, you dumb Thời đông hơi lâu. Anybody no. know what that thing is? Now it gets interesting. Okay, Pokeloom, Okay, Pokeloom. Now here's a fair fight. Destroyed! Who can resist my slime? không có hiệu ứng đẩy lùi súng ấy bắn thấy nhanh không có hiệu ứng đẩy lùi hai lần là tiếp cận thế thôi Tèo mẹ rồi. Just when you think you've seen everything. Ồ, ăn được ít máu. Ờ. Nó nè. <laughs> Ờ. Rồi, không cắn trộm. Cắn trộm chứ đéo nào vậy? Không một bát máu luôn ạ, chơi bời đéo gì? Broken robots are good robots. got this. Who the hell are you? Yeah. How about you? And now you're scrapped. Oh, oh, no. Oh, had a good run. Okay. lần đầu tiên chết à. hiểu kiểu gì Lần đầu tiên chơi game này bị chết luôn anh em ạ À Để Vật vậy Nguyên liệu chịu được ta về với đất mẹ cái cái cái cái cái get job này đi về với cái ờ, map cường đi đéo lại một con thằng nào cả ta đổi đổi mẹ nhân vật đi nhỉ Lộn hơi chán có ý định này cho lắm Ừ. 15 Kim cương Tiếp con này Cầm tinh gun thì sao Vâng Ơ Sao lại dùng tam cấp điểm đạn à độ, độ rộng băng đạn của đồng đội luôn nè còn đồng đội hai mấy lượng ba mấy lượng cây luôn Praise hell to Nora, those keepers! Ellington, did you forget to mention these? I'm not If I can see them, I bet you can see them as well. này chứ không chế rồi rồi quật quật quật quật quật quật quật quật quật này chứ lợi dụng yếu quá khống chế phải này chứ kìa à, gì đâu thế đã đủ ý à đúng tầm nó dí cho ngồi tí chết ạ Port space is just full of surprises. Well, that's new. Asylum. Oh, ah, I didn't know this was a party. Boy. It all spent. Oh, if your engineer could see you now. Ah, more would be nice. Medium, medium. <laughs> Awesome. Robotic น่า trash. ปวดอะ Did you forget to mention these? Oh, all this for có thằng lên gì, tên lửa vào này ôi lại khỏe thế đồ đạc tao như cứt vậy tao mới chơi đi vào mấy thằng mẹ ơi cao khổ quá nồi Shut down. Ủa, xong mẹ rồi. Thoát được rồi đấy. À nhanh vậy. Ôi, được quả bóng gì nhỉ? Đỉnh cao vậy. có có con tự nhặt đồ luôn ạ con này con pet đi tự nhặt đồ cho nó ạ không không cần nhìn hòm luôn pet thì đến nó vào hòm đồ luôn ạ What have we here? Ah, I'm saving this for my next upgrade. <laughs> Pretty 50 rồi Tìm hòm đây các đồng chí Ơ Vào mẹ rồi khỏe hơn này luôn ạ đỉnh vậy em xong em chế được gì đây màu vàng ở đây nâng cấp thôi Tiêu rồi, 300 tiền à Mở luôn Anh em mình mở hơi bị xà để để nó tăng chơi hơi tới bến rồi yêu này Để up vào đồ à À Que này Bảng cộng điểm Tam tăng đủng gì đây confirm. <sighs> Scrap item. còn chưa thử đôi mẹ song đao này Song đao thần trưởng Thử ừ. thì đéo thì vẫn chưa lên cấp nhỉ Sắp lên rồi này Đấy cái trái tim này để gắn vào Slot Copenhagen Đâu vậy? Một trận nào? Uầy tình vậy Đây coi quái ơi khỏe không quái vật ơi ah, I'm saving this for my next upgrade. Đánh nồi gì thế? Đánh một phát mẹ mất nửa cây máu rồi. Bơi bơi đéo gì? Board space is just full of surprises. Anh nồi ăn trúng một trưởng mất nửa cây máu rồi. Bắt đầu khó đấy. Đó chơi kiểu liều mạng. Get như đầu như đầu game rồi thấy ải đầu chơi kiểu bất chấp còn được oh, look, target. Kìa. Okay. Trưởng nó dùng. Glad I stretched first. Cái nồi thì nó bắn nó chết mẹ rồi. I... You are not. Wow. Oh, Nào được Con mình quá yếu Đéo đi được mấy ải đếm thời gian này à. Về mãi ải này à 25 điểm Comment Tư 18 Thôi trời cối phải, ờ, bình thường vậy. luôn Phét bùng luôn Bao giờ mình cẩy được như chúng nó ta Đánh môn mình à Thế nhở to know each other. ลุกสามหอม That was satisfying. em vẫn chậm. Food for my nana. I'm gonna buy a space yacht. Nghĩ chém nó phải đam to to một tí chứ nhở? Chém này vẫn không ăn thua. Này không ăn thua. Who designed these things? Oh, if your engineer could see you Ja. Mở ho mà, mở bản đồ à? They won't be pinned for long. Wow, The big score is still out there. Lộn được ba phát liên tiếp. space is just full of for my Nana. với một cái đầu lạnh mới được không dạ. hấp tấp hấp tấp là mất máu ngay 7 trên 8 map này có 17 hòm cơ Everyone, take Rồi, không sói con này rồi. Con gót rồi. Like, deserve it. oh, here we go. At the end. That was satisfying. i I'm oh. saving this for my next upgrade ตะปู Beast ตะปู or ตะปู famine. อ่าตะปูอ่ะ ah. ah, A little bit here, <laughs> a little bit there. còn 9 hòm nữa Ellington, did you forget to mention these? designed these things. Down to the bolt. Let's get to know each other. <laughs> Food for my neck. gonna buy a space yacht. Well, that's new. The big score is still out. unidentified enemy incoming. Ờ, thôi à, chúng ta hết rồi đúng không mở một hòm này với một hòm một góc này ta hết rồi té thôi cua nhỉ Tục 8 cái thêm maximum ranger 10% tăng 10% tầm bắn Twist up Red Blood Cell Ingrid Seminary Game Racing trăm đây để tăng tầm bắn à tầm đánh 10% tầm đánh của vũ khí mình nghĩ đam quan trọng hơn đam trước to mới clear được quá tầm bắn xa mà đam không to bắn như mỗi cột điện thì cũng thế Chơi lại ai này tiếp á hãy thử đánh luôn Ai này xem nào Comment 24 nha Được Được Được xong rồi à, ọp nào Top Green Grand Reopening Coming Soon Nhưng chưa hoàn thiện đồ ดินก็เกี่ยวอ่ะแอดชิงชิงไทม์ภาพลวน bot has a lot of big bad friends. And even you can destroy them all. Ông vậy. Ôi ôi ôi. I thought this was invite only. Chậm nữa được. Đánh, đánh anh đông quái ra cùng lúc để đỡ được đâu. I earned this. Ba hòm Gotta start somewhere. Well, that's new. Ellington, did you forget to mention these? you you This'll be a breeze. That Who designed these things? identified enemy. robot Ellington, did you forget to mention these? Jun này, con Jun này engineer could see you now. Chợ đêm hẹp thì anh không ngán. Ai đâu, ơ kìa. Gotta start somewhere. let Let's get to know each other. Ooh, a little bit here, <laughs> a little bit there. I deserve it. odds. Down to the bolt. Không khó lắm đâu nhỉ của tiền đá vàng giật điện chết luôn đó bướng bướng ta giật điện chết luôn Is this it? Oh, here we go. Kìa, không cùng về If your engineer could see you now. i I'll take it. It all spent. kìa Đau nha Ui Nồi Quái cần nồi thả bom Quái cần nồi thả bom Ui sát lên nữa ạ Ui ui ui ui Dã man Nó không tính chiều của mình à sát này Ui, đánh bao giờ chết con này Ôi, nó không dính chiêu của mình luôn ạ à. Ôi ôi ôi Ôi ôi ôi Ôi ôi, bị hút, bị hút, bị hút Ôi ôi Dạ bắn kinh vãi nồi Nếu được rồi Let's go, let's go, let's go Fort space is just full of surprise. lên đây. Mày bò lên đây. Dạ. Đấy rồi, đây đây đây đây. Tụi lên đây, tụi lên đây, tụi đứng ở chỗ này. Mày lên đây. À, đau thế. Bất lực với con này vãi nồi ạ thế. Ôi. ơi đứng ở đấy cho tao à, đau quá You think that's bad? Just wait. Không dám lên đây à? Lợi. Lên đây nào. Cái này đấy. Đứng ở đấy là kịch mẹ này ôi ôi vào gần tí thôi bắn ngu mẹ cười well, lính ra Were ơi on these? Rồi, cơ hội đến khiếp quá oh, basically the senseless. mẹ đi chỗ khác luôn mà. Unidentified enemy incoming. Chết mẹ, chết mẹ. Có máu không? Cho xin cục máu với nào Who designed these things? Uh, anybody seen those before? Thôi kìa, à, chiêu, chiêu Ờ, vào đây dễ hơn này hơn rồi này Đừng dí đi tao Đừng dí đi tao Đạn này phải chạy né Chiếu máu ạ, à, sợ quá thật đái Rồi, cơ hội đến, cơ hội đến Too bad lắm con Your anh rồi Trời ơi cơ đấy Should have brought more bread. Well, I didn't know Quá. Quá em ơi. It all bắn lại Quá em ơi. Gì kinh vậy em ơi. Feeling stuck? <laughs> Will you Quá you chết rồi uh, cái chiêu bắn đạn này của mình ghê vãi all, all this for me ai à đau nha sắp sắp chết rồi chặt chiêu chặt chiêu chặt chiêu chặt chiêu siêu ui còn lính ở đằng sau nữa né xong lượt đạn này đã hát chiêu thôi Ôi, cờ, cờ lia quá nhỏ, cờ lia quá nhỏ Cờ lia quá nhỏ Bật E lên cờ liêu quá nhỏ Mẹ rồi nó lại bắn Ê Trưởng bắn của nó có chịu chữ Interesting odds Ai à Đau đau đau đau đau đau đau This'll be a breeze Chiêu nào Cơ hội bắn đã đến Ê, cái chiêu này sợ thực sự ah, Máu à? anh Chiêu Chiêu oh, Mẹ nó Vãi cả nồi Sắp thắng rồi đây beast or famine will be a breeze hò đây rồi chơi chiêu này thì xin bye bye chú em luôn nó tan lên rồi nó sợ rồi đi rồi ngon quá quá xuôi well Thôi xong ải rồi Mấy lần xém chết luôn anh em ạ Khó thực sự Chơi quả ải vượt cấp khó thực sự ạ Súng của mình bắn nó như mỗi đốt cột địa Thôi té thôi không lên được level 7 Áp sĩ Amsterdam Cài vào ấy à À tinh gan này Cán đi Nhiều đồ ngon phết vượt cấp này The fuck man Đấy How likely are you to recommend this game a friend? To a friend? À, mấy điểm? Game bình thường rồi, cho 7 điểm đi. À, tại vì game chưa hoàn thiện. trả nhiệm vụ trước sang check đồ này Đấy, băng đạn nữa Skill gì Súng xanh luôn, đéo phải súng trắng luôn Mốt luôn này Đạn nảy này Ờ Cuốn thế nhở Lại Game nữa sao cái này có phải mạnh đâu con sáp dùng mà chưa xem này u uh. chắc delay nè về bonus trừ 56 điểm mốt luôn à tại mình đang dùng cái này loại này, loại này với loại này khác nhau ha là Lam luôn này Có vẻ xịn Đâu xuống chỗ để ờ, tạo súng xem nào súng lục đây rồi Ôi súng lục đây rồi Tạo Hút mùng các kiểu vào đây này Iris 35 chân chân hai giây đã một hai khẩu red năm 19 Cái Quấn quá nhờ Có nên làm một game nữa không Đang còn một số việc Chưa làm xong nào để tăng cái này nhỉ ở ờ, ải nào để tăng cái đấy nhỉ Xem chỗ nào nhờ Thì phải thời gian. Có súng xịn rồi, vào đây chiến luôn. Sợ cách gì? Cái này chụp đầu tốt đấy, chụp thời gian thì phải. nào test con súng ngon thế nào tết con hàng ngon nào game nghỉ nhé Thực sự luôn, nốt game này nghỉ Đợi lâu quá Uầy, anh niên này cũng mẹ tinh Gun này Không có Con người nó lại màu xanh là cây nhỉ Người mình màu xanh ra trời xong người nó lại chỉnh được màu xanh lá cây ta. Ừm. Nghiên cứu rồi. Anh à, chơi với dế chót à. Briefed on these? Ugh. Uầy, có đạn đầy rồi <laughs> Hey Súng này có mẹ mốt đạn đầy nè It's a start. Quay lại đây làm gì? queo luôn ờ, Bắn mấy viên gắt tinh gắt chết queo luôn Quá xú xịn ha Đẳng cấp pro Thế để anh đi đầu cho Ooh, I'm gonna buy a space yacht. And go. I wish I could put you back together. Uầy, này bắn sniper à? Cơ chỗ này phải dính đầu cuối anh cơ Đang cứ đam mình chứ Robotic trash. Làm gì nó bắn hiện đam đại léo đâu Bring it on. Clip 3 đam ờ vãi nồi Phải bắn ở địa hình hẹp nữa thì Well, nó nói luôn Bạn đã cần cho bên nhà robot. That was satisfying. Hello, nhá. Well, à, súng anh là trời anh thích xanh no match for oh just pieces now I deserve it Let's get to know each other. Một đạn này về bạn Bơ bắn sát. Ellington, did forget to mention these? Wait, is that right? Tiếp thẳng luôn ạ. À. toàn 9k Ai cả đái Ooh, I'm gonna buy a space yacht. Wow, phải có con kiếm xanh lá luôn nè. Đầu phê rồi đấy. Horde space is just full of surprises. Ah! À, nguyên cái cái cái mảnh này à toa đi open the toa đi Ôi chết rồi, phải về kia thủ à Địa nữa Kia thủ rồi Unidentified enemy incoming. ตกว้าอ้าวเอ้ย Ellie, hold on, my cause, ว้า Food for my neck. You've been rendered non-operational. Should have brought more friends. I wish I could put you back Unidentified enemy Robot Zero Bob Is this it? Oh, all this paper destroyed such nice work. Down to the bolt. Exterior build quality. Ủa, con đéo là trộm Ready to destroy such work. No match. shot. You've been something's Chết rồi này. Đỡ bay được. Nó bắn trộn nhỉ? Bốn phát bay nửa cây máu luôn ạ. Kìa. Yeah nó tự đi một mình luôn kéo đợi mình luôn lợn rồi Nhanh mở cùng một lúc để quái nó ra một thể đánh nó nhanh nào Were we briefed on these? resigned. Đang đéo ra bên kia vậy Ellington, did you forget to mention these? Aw, shut down. Who designed these things? Mẹ à, lại xuất hiện mấy con Too bad for you, your pain Function. Đây này. Đây này. À, bay rắc ghê vậy. Điên một chỗ địa cứng. Any reward is nice. Ê à, ghê vậy. Beta 14 dứt khoát nghỉ uầy được cái siêu siêu lá với cả kiếm lá này con nớt cái này dăm nặng à 70 nhưng mà nhau format kit lại bị giảm tí hơn Cái đang dùng rồi đúng không? Có mốt này Cái này màu xanh Ok, có khi um, hôm nay uh, đến đây thôi nhỉ? Anh em thấy hay nhớ để lại cho mình một like và một uh, subscribe kênh, follow uh, fanpage LCS 12 Gaming. Ok, còn bây giờ xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo vào buổi livestream tiếp theo nhé. Bye bye.